thánh thơ từ thiên đình bài số 23

con ơi sắp tới rồi đây sẽ hiện hào quang của phật ở khắp muôn nơi bởi trời đã đến cứu vớt con hiền qua tay nạn khỏi của những ngày tới hiện đang đến gần nhưng ai đủ tin vào huyền năng phật thì phật cho thấy những điều kỳ diệu đó là hào quang của phật di lặc như vầng ánh sáng của vòng nhật nguyệt ở trên đỉnh đầu của những tượng Phật ở khắp nơi nơi. Con ơi chỉ người có đủ lòng tin mới mong thấy được hào quang của trời ban xuống nhân gian của ai thờ phụng cùng với chữ tâm nếu ai thấy được là người có phước được trời giáng tay cứu vớt con về những kẻ không tin phỉ báng Phật trời sẽ không thấy được ánh sáng huyền vi đang đà chuyển xuống con ơi ánh sáng này sẽ hiện ra để đưa con tới những nơi an toàn khi mà thế giới nơi nơi hỗn loạn thì con sẽ được ánh sáng của người đưa đường chỉ lối dẫn dắt con trẻ vào nơi trú ẩn tránh được thiên tai tránh được đại loạn của kỳ sắp tới con ơi đó cũng một chút thiên cơ trên cho hé lộ để con biết đường kịp thời né tránh hãy hứa chính mình ăn ở hiền ngoan thì ảnh hào quang sẽ đưa con về đó cũng lời thề của đấng bề trên cứu giúp nhân loại trong thời sắp tới